chân vững muôn đời trồng cây vào chúa người ơi những bước chân tuyệt vời chân đẹp thấy ôi thật đẹp thấy là những bước chân của người đời hàng chờ che giữ gìn đoàn người ra bước lên mình lại cứu người lâm nguy vị tha quên đi ích kỷ yêu thương giữ trọn giới gian ai là anh em của tôi ai là thân nhân của tôi đâu là điều đẹp ý chúa đâu là lễ vật chúa mong tôi bên đường là người cần tình yêu thương anh em của tôi trong đời là người cần tôi đơn nâng hãy ra đi làm như người Samari hãy ra đi lời Chúa nào thực thi hãy ra đi làm như người Samari hãy ra đi gặp Chúa và anh Người Samari từ tâm Hành động chỉ vì lòng nhân Chạy thương cho người lâm tứ Không phân biệt lạ với quen Ai là anh em của tôi Ai là thân nhân của tôi Đâu là điều đẹp ý Chúa Đâu là lễ vật Chúa mong Người thân của tôi đơn nghèo là người cần được chở che anh em của tôi âu sầu là người cần tôi vui à Hãy ra đi làm như người Samari Hãy ra đi lời Chúa nào thực thi Hãy ra đi làm như người Samari Samaria đem yêu thương tới tất cả mọi người hãy ra đi thế giới đang cần bạn nơi chiến tranh hận thù và đau khổ chúa gọi mời hãy đứng dậy ra đi người Samari đang đi dừng lại cứu người lâm nguy vì tha quên đi ích kỷ yêu thương giữ chọn giới gian la la la la la la la la ai là anh em của tôi ai là thân nhân của tôi đâu là điều đẹp ý chúa đâu là lễ vật chúa mong người thân của tôi bên đường là người cần tình yêu thương anh em của tôi trong đời là người cần tôi đỡ nâng hãy ra đi làm như người samari hãy ra đi lời chúa nào thực thi hãy ra đi làm như người samari hãy ra đi gặp chúa và anh em hãy ra đi làm như người samari hãy ra đi lời chúa nào thực thi hãy ra đi làm như người samari hãy ra đi gặp chúa và anh hãy ra đi gặp chúa và. ta đi mang trong tim tình yêu của Chúa xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ để tình người luôn yêu thương và hiệp nhớ để tình Chúa mãi mãi dạng người hơn tình yêu Chúa Kitô chi luôn an Chúa tình yêu ngày thuốc bách thuốc bách thuốc bách tôi mang tin vui đến cho muôn nơi đôi môi dân hương kinh ân tình lên Thiên Chúa xin an vui và hạnh phúc xuống cho muôn người chọn một đời con xin hát bài ta ơi chúa